Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của Tomato Hường Trong video này Hường chia sẻ cái cách mà thầy Phạm Thành Long chia sẻ uh, giúp cho chúng ta quảng cáo nhanh chóng đạt nút bạc ở trên kênh youtube Ok, bây giờ chúng ta thực hành luôn nè Giả sử Hường có một cái video như này Một cái video như này của kênh Hường Kênh Tomato Hường Official thì nó sẽ chia sẻ về hai nội dung chính nội dung thứ nhất là về affiliate marketing thứ hai về cái tư duy mà chúng ta làm kinh doanh chúng ta kinh doanh trên internet như vậy thì uh, cái video này thì uh, nó có tiêu đề đó là làm thế nào để lực hút tiền mạnh nhất có thể tức là chia sẻ về tư duy Vậy bây giờ nhiệm vụ của Hường làm thế nào để có nhiều người đăng ký kênh và họ cũng đang phát triển bản thân, họ cũng đang có mong muốn có một cái tư duy làm giàu như vậy ở trên YouTube sẽ có rất là nhiều kênh khác nhau họ chia sẻ về cái việc làm thế nào để trở nên giàu có những cái kênh về tư duy làm giàu ví dụ kênh của thầy Phạm Thành Long kênh của thầy Phạm Ngọc Anh hoặc là Thái Phạm hoặc là kênh của web 5 ngày kênh của à, Giang ơi vân vân thì bây giờ Hường sẽ đặt quảng cáo tại những cái kênh lớn đó họ bởi vì họ cùng chia sẻ về tư duy nên cái video này nó là à, video chia sẻ về tư duy nên Hường sẽ đặt đặt đặt đặt cái quảng cáo mình ở đấy để thu hút uh, những người fan những fan họ đang uh, muốn nghe về tư duy họ qua đến cái kênh của kênh hương ok bây giờ đây là một chiến lược đó là mình sẽ thu hút khách hàng từ um, cũng có thể gọi là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đối thủ cạnh tranh mà mình đang hướng đến đấy ok bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào chiến dịch bây giờ hương sẽ tạo một chiến dịch mới nha mình sẽ đặt tên đó là mọi người nhớ chọn ở đâu không chọn uh, cuối cùng nè chọn video rồi giữ nguyên rồi bấm tiếp tục rồi ở đây chúng ta sẽ đặt tên video đó là uh, theo video theo video đối thủ hoặc là nội dung tương tự ok bây giờ chúng ta sẽ uh, vẫn giữ nguyên là chi phí tối đa mỗi lượt xem ha, vẫn để ở trên rồi tức là à, xem thì mới tốn tiền không xem thì không tốn tiền bây giờ mình sẽ chọn uh, tổng ngân sách bây giờ mình uh, thêm tổng ngân sách của chúng ta mình có thể để chế độ hàng ngày đi nếu mà cái video này mình muốn chạy thường xuyên thì mình để hàng ngày uh, bao nhiêu trăm ngàn đấy còn nếu mình chỉ chạy muốn chạy một video 500 ngàn thôi thì mình để chỉ 500 ngàn thôi ví dụ như video này thường muốn là cho nó lên uh, tổng chiến dịch luôn đi mình muốn cho nó lên là mình muốn chi tiêu cho chiến dịch này là một triệu nữa thôi 500 thôi ví dụ thôi mà mới mốt làm thật thì thì thì ờ, thì là một triệu ok mình sẽ cho ngày kết thúc là ngày 31 ờ, tháng 12 năm 2020 ok mình sẽ uh, cho nó không không hiện lên đối tác bởi vì là mình chỉ muốn chạy trong YouTube thôi hiện trên đối tác thì mình không biết nó ki không kiểm soát được với lại thường thấy tỷ lệ chuyển đổi ở trên chính xác ở trên YouTube thì nó sẽ tốt hơn bỏ cái đối tác đi mình sẽ chọn uh, quốc gia mình chọn Việt Nam luôn bởi vì là mình không có bán cụ thể cái sản phẩm gì ở trong đây nên mình không cần phải target chính xác là cái um, uh, ờ, là, là là là là những người mua hàng ở đâu nên mình chọn toàn Việt Nam luôn ờ, nên là mình muốn là giá thầu của mình thấp thấp thêm tí bởi vì khi mà cái kênh của chúng ta có một cái lượng sắp lớn ấy, thì nó cũng sẽ ăn đề xuất và do vậy thì kênh của chúng ta sẽ tự động được đề xuất đến những người họ thích cái video này như vậy thì chúng ta có một cái lưu lượng truy cập gọi là không có tốn phí Thế là bây giờ mục tiêu của Hường là Hường không có để ờ, ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn những cái mục tiêu cụ thể quá ấy, thì làm cho chi phí giá thầu của chúng ta sẽ cao hơn bởi vì quá nhiều người chạy quảng cáo ở đây đúng không? Bởi vì lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta là ở Hà Nội, Sài Gòn và những thành phố lớn đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khoảng không quảng cáo đúng không? Thôi kệ nó. Rồi các bộ loại trừ bỏ qua. Bây giờ mình sẽ ờ, mình nói là group một nhóm một đi. Tạm thời để nhóm một đó độ tuổi bây giờ mình ờ, không quan tâm tới 18 đến 24 mình bỏ bớt đi cũng được rộng thì rộng nhưng mà nếu mà tuổi bé quá thì cũng phải là khả năng tiềm năng của mình rồi mình cũng thể là 50 phần trăm dưới cùng của xã hội ví dụ như họ quá nghèo đi thì, thì thôi thì mình cũng lọc bớt hoặc là mọi người để thêm để ờ, cái giá thầu nó thấp thì cũng được cho đối tượng bỏ bỏ qua đối tượng nha tạm thời mọi người chưa có quan tâm tới đối tượng lắm mọi người sẽ quan tâm tới cái việc là nhân khẩu học nè rồi uh, chúng ta sẽ quan tâm tới từ khóa này chủ đề vị trí vị trí đặt thì ở đây chúng ta sẽ để video mà chúng ta muốn đặt quảng cáo từ khóa này bây giờ thôi mình không có chạy từ khóa không nếu mà chúng ta để từ khóa vô mà chúng ta để luôn cả cái uh, cái kênh video thì thành ra ai mà họ vào cái video của đối thủ cạnh tranh của chúng ta họ xem video và họ cũng search từ khóa đó thì nó mới hiện ra nên thôi mình sẽ bỏ qua cái chế độ chọn từ khóa bởi vì từ khóa nó sẽ hoạt động theo chế độ là và ví dụ như cùng uh, nó sẽ xuất hiện ở khi mà khách hàng vào video và search từ khóa thì nó mới ra thì thôi mình bỏ từ khóa đi bởi vì là là để từ khóa vô thì nó sẽ giới hạn cái đối, đối tượng khách hàng của chúng ta bây giờ mình sẽ chọn ở vị trí đặt chủ đề chủ đề tức là họ quan tâm tới điều gì thì mình để mà quảng cáo của chúng ta rộng hơn ấy, để chi phí của chúng ta thấp hơn thì thôi bây giờ mình cũng bỏ qua chủ đề luôn nếu mọi người muốn uh, ờ, trao chắc anh là những người xem video của chúng ta là quan tâm tới cái kênh của mình thì mọi người có thể chọn ví dụ như kênh của Hường dạy về tư duy về phát triển bản thân về làm giàu thì mọi người có thể chọn những cái liên quan tới ví dụ bất động sản nè rồi giáo dục uh, rồi uh, máy tính uh, gì đây tài chính uh, rồi uh, giáo dục việc làm đấy vân vân thì những cái uh, nếu mà hường để cái đấy vô thì chỉ những người họ quan tâm tới giáo dục tài chính này nọ rồi họ mới xem được nên thôi ừ, để thoải mái bởi bởi vì là mọi người có biết là ừ, hầu hết chúng ta đều quan tâm tới tài chính nên thôi ha bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ vị trí đặt ví dụ ví dụ như kênh youtube thường sẽ uh, lên kênh youtube của thường um, lấy cái kênh của họ thường muốn target ví dụ như thường muốn target um, kênh youtube của um, um web 5 ngày đi mình sẽ thấy mình uh, kênh của họ này làm thế nào để bán ít nhất 30 đơn hàng một ngày? Đó thì mình sẽ ờ, đặt ở đây. Mình sẽ bấm vào kênh YouTube này, nó sẽ xuất hiện web 5 ngày mình ok, mình add nó vô. Tức là thường sẽ đặt quảng cáo ở trên cái kênh web 5 ngày. Ok. Rồi tiếp tục mình sẽ search ví dụ như Giang ơi Đó thì chào mình cũng bạn, sẽ các... là cái kênh của họ mình bỏ qua đây mình search ừ, Giang ơi mình cho nó qua luôn rồi muốn chạy ở đâu nữa ví dụ như thầy mình không có chạy quảng cáo <laughs> ok xin chào các bạn tôi là Phạm Thành đấy mình cho nó vô đấy ok rồi ví dụ như mình sẽ vô cái kênh là mình sẽ có những cái kênh là um, ai nữa ai nữa cả nhà à, ví dụ như uh, cạnh tranh đối thủ cạnh tranh của chúng ta ví dụ thái phạm tại vì những cái kênh này cũng chia sẻ về tư duy đó nên mình sẽ cho vô hoặc là chúng ta cũng có thể là ví dụ như hương đang chia sẻ về lực hút tiền mình sẽ chia mình sẽ search luôn lực hút tiền và tôi có video nào này ví dụ 448.000 view này đấy thì hương cũng ờ, chơi luôn cái video này hương muốn chạy quảng cáo trong đấy luôn thì nếu mà ai uh, nhóm video video trên không được lực hút tiền thôi à. kênh YouTube video trên YouTube đó thì chúng ta sẽ thấy uh, nó đề xuất này à, cho nó vô luôn hai hai bốn trăm mươi chín ngàn cho vô luôn năm trăm ba mươi tám ngàn hai trăm ba mươi ba ngàn rồi cho vô luôn Đấy, có một cái lượng view rất là lớn và nó nói về lực hấp dẫn tiền bạc này mình cho hết luôn công cụ hút tiền bạc rồi bảy bước lực hấp dẫn Đấy. mình cho vô luôn hết luôn ok như vậy thì hường đã để quảng cáo tại những cái kênh 14 bộ như thế này à, Hương thấy thì mình nên cho rất là nhiều video tương tự vô bởi vì là khi uh, chúng ta sẽ có nhiều video như thế thì uh, cái impression cái lượt tiếp cận của chúng ta mới lớn được như vậy thì nếu mà Hường để 500 nghìn và với số cái kênh như thế này thì chỉ có 750 nghìn được hiển thị thôi nó khá là ít đúng không bây giờ làm nào để tăng lên uh, lượt hiển thị ta 750 nghìn lượt hiển thị thì hơi ít ừ, giả sử mình kéo lên mình cho người 600 ngàn nữa 600 ngàn đường hiển thị lên bao nhiêu Ờ, dựa trên tùy chọn cài đặt chiến dịch chứ không phải ngân sách hoặc giá thầu của bạn tùy chọn của Hương ấy thì uh, do là ở cái độ tuổi Hương cũng bỏ đi những cái độ tuổi um, bé bé mà người ta xem YouTube nhiều ấy ví dụ 18 đến 24 này với lại cái um, video thì mình cũng chọn một số video nhất định thôi thành ra thì uh, chỉ có 7, 570.000 lượt hiển thị ok không sao uh, chúng ta chạy nhiêu đấy mọi người có thời gian thì cứ thêm video vô thêm video vô chúng ta có thật nhiều video thì chúng ta có nhiều lượt hiển thị hơn ví dụ hường để giá thầu CPV tối đa là 500 đồng chẳng hạn à. rồi chúng ta sẽ để video cái kênh cái video của chính xác của mình vô copy nó rồi chúng ta dán vào đây như vậy thì hường sẽ quảng cáo bây giờ hương thích quảng cáo video discovery hơn bởi vì uh, thực ra những cái này ai quan tâm thì họ xem còn không quan tâm thì thôi chứ um, uh, chứ chứ nếu mà họ xem uh, bắt họ xem thì cũng uh, cũng tội hoặc cái cái video này nếu mà video này mọi người muốn tăng cái lượt view ấy tăng cái lượt view thực sự ấy tăng cái uh, nếu mà để quảng cáo video discovery thì chúng ta sẽ tăng thời gian xem tăng thời gian xem nha bởi vì khi mà họ đã cố ý họ click vô thì tỷ lệ họ ở lại họ xem cao hơn còn nếu mà quảng cáo ở trong luồng có thể bỏ qua tức là ờ, họ đang ờ, làm một cái gì đó vậy xong cái ờ, video của chúng ta, họ đang xem video xem video của chúng ta xuất hiện thành ra cái tỷ lệ họ bỏ qua cũng khá là cao đúng không thì nếu mà mọi người muốn xem cái số lượt xem nó nhiều một chút thì chúng ta có thể đọc bỏ chọn chế độ là bỏ qua quảng cáo ok thì um, quảng cáo uh, video discovery nó cũng có một cái lợi ở dưới này nó cũng có một cái lợi đó khi mà khách hàng của chúng ta search ấy, mặc dù cái kênh của của của chúng ta để quảng cáo họ không họ không uh, bật quảng cáo nhưng mà thì chúng ta search họ uh, tức là họ không bật quảng cáo thì video của chúng ta vẫn có thể xuất hiện ở bên ngoài của cái kênh ok thì thôi bây giờ mình hồi nãy giờ hôm qua giờ mình làm quảng cáo trong luồng chưa có toàn là làm video discovery nhiều nên bây giờ mình sẽ thử quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua nha đấy còn ở dưới là quảng cáo đệm quảng cáo đệm tức là quảng cáo mà không thể bỏ qua luôn thì nếu như các bạn muốn ờ, quảng cáo đệm không thể bỏ qua luôn ấy tức là ép người khác coi luôn ấy thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ CPM CPM là ở trên đây nè CPM là cái này nè cả nhà à, chọn ở dưới chứ không phải chọn ở trên ở dưới thì nó sẽ có cái mục là quảng cáo đệm là không thể bỏ qua mình ở trên thôi CPM thôi CPM là số tiền trên mỗi tiếp cận thì thôi mình không chọn chế độ đấy rồi ok như vậy thì mình sẽ um, à, để cái video quảng cáo của mình vô đây luôn cũng được rồi rồi là hiển thị như vậy thôi mọi người sẽ thấy là video của chúng ta sẽ quảng cáo theo kiểu bỏ qua quảng cáo như thế này rồi ok kêu gọi hành động thì chúng ta sẽ nói lá là đăng ký kênh ví dụ đăng ký kênh nó quá nhiều quá nhiều xem ngay chẳng hạn tiêu đề là lực hút tiền lực hút tiền rồi ok như vậy thôi rồi chúng ta sẽ có một cái quảng cáo bé bé như thế này lực hút tiền mình xem ngay rồi à, ảnh để hình ảnh à, mặc định của cái video của chúng ta cũng được rồi ok chúng ta sẽ tạo chiến dịch 570.000 lần hiển thị rồi ok chúng ta tiếp tục đến chiến dịch như vậy thì Hường à, vừa rồi đã hướng dẫn cả nhà làm thế nào để quảng cáo cái video phù hợp của cái kênh mình lên các đối thủ cạnh tranh hoặc là những cái cái video tương tự video tương tự như cái video của chúng ta thì cái lượng khách hàng đã có sẵn ở những video đó họ quan tâm tới những video đó thì cái tỷ lệ họ quan tâm tới video mình cũng khá là cao như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái lượng đăng ký kênh subscribe kênh youtube lên ok mọi người có thể nếu mà chi phí tùy cái số tiền chúng ta có nếu mọi người mà có cái ngân sách của chúng ta bé hơn thì chúng ta để ở đây 100 đồng thôi cũng được còn nếu mà cái lượng video chúng ta cung cấp vô đủ lớn đủ lớn để để ờ, chiến dịch của chúng ta phân phối thì chúng ta hoàn toàn có thể để ờ, CPV tức là uh, số tiền chúng ta trả trên mỗi view thấp hơn 500 ví dụ như mọi người có thể để 200 đồng hay là 100 đồng cũng được nếu mà lượng video chúng ta bỏ vô đủ lớn bởi vì số kênh của đối thủ cạnh tranh hiện tại là nó khá là ít tùy sản phẩm nha ví dụ như những cái cái, cái đối tượng như này thì Ờ, một vài kênh Hường liệt kê như thế nếu mà Hường để giá thầu nó thấp quá nhiều khi nó sẽ không hiển thị nhưng mà khi mà cái số lượng video chúng ta cung cấp để mà quảng cáo phân phối đủ lớn ấy, thì chúng ta chỉ cần để cái CPV ít thôi giá thấp thôi mọi người hiểu ý Hường nhỏ này không như vậy thì vừa rồi Hường đã chia sẻ một cái bí mật ờ, mà thầy Phạm Thành Long ờ, đã chia sẻ Hường học từ thầy Phạm Thành Long cách chia cách um, nhanh chóng đặt nút bạc từ cái việc quảng cáo kênh YouTube ừ, đây là một cái kỹ thuật thôi bây giờ Ờ, để mà có được dòng thu nhập thụ động cái này là mọi người đang học cách là làm thế nào để cái kênh của chúng ta tiếp cận nhiều hơn à, quảng cáo nhiều hơn à, nhưng mà để thu nhập thụ động thì mình mọi người biết làm thế nào không ví dụ cái kênh của chúng ta quảng cáo những cái sản phẩm của chính mình thì mình chính là những người giao hàng chăm sóc khách hàng còn nếu mà chúng ta cái kênh cũng video đó mà chúng ta quảng cáo cho sản phẩm cho người khác à, và với đặc biệt hệ thống affiliate marketing thì chúng ta không cần phải giao hàng không cần chăm sóc khách hàng chúng ta đôi khi cũng không cần biết khách hàng là ai nếu mà chúng ta đang làm cái kênh chúng ta cũng xây kênh và chạy quảng cáo tương tự như cái tư duy hồi ờ, bữa giờ Hường chia sẻ trong các video này mà chúng ta quảng cáo các sản phẩm trên Clickbank cũng như là các sản phẩm ở các hệ thống trảo hồng khác và nó cũng theo ngách và chỉ cần là có ai đó click vào link phần mô tả và mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng hiện nay thì hường bán rất là nhiều đơn từ youtube thông qua việc ờ, việc quảng cáo youtube và họ chỉ ờ, tự động một cách tự động họ xem video họ thấy hấp dẫn họ xem cái phần mô tả họ ờ, click vào cái link họ mua hàng thì thường nhận hoa hồng tương tự cho ở trên fanpage nếu các bạn thấy hấp dẫn về cái việc làm thế nào để kiếm được tiền từ uh, YouTube một cách thụ động cũng như là kiếm tiền từ fanpage một cách thụ động à, nhờ vào cái việc của chúng ta xây những cái video khá là đơn giản thì mọi người hãy ờ, đăng ký kênh và bình luận ở ờ, video bên dưới để Hương biết rằng là mọi người đang hứng thú thì Hương sẽ xây thêm nhiều video và đừng quên chia sẻ cái video này đến người cần nha hãy chia sẻ cái video này đến người cần à, để chúng ta hãy lan tỏa nhiều người biết đến hơn và một ngày kiến thức của cộng đồng của chúng ta sẽ đi nhanh hơn chúng ta học cùng nhau thì sẽ phát triển nhanh hơn Ok, nhớ đăng ký kênh của Hường xem các video tiếp theo nha.